thử cho anh em đó chính là hai cái dòng máy đời mới nhất nó khác nhau và những ưu điểm và nhược điểm của nó như nào anh em nhá thì đây trên tay mình đây mình đang cầm ờ, hai chiếc con ờ, máy điện thoại iPhone là một là con iPhone 8 Plus và thứ hai là một con ờ, iPhone in Max anh em này đấy, giao diện của nó hình thức nó giống hệt với có hai như con chiếc iPhone bình thường anh em nhá đấy vẫn hệ điều hành iOS anh em này rồi rất là ok anh em nhá Đấy, rất là ok thì trước tiên mình sẽ test thử đó chính là con máy đánh bài CVK 680 trước anh em này đấy thì trước tiên mình khi test mình sẽ nói qua thì cho anh em để khi anh em đi mua hàng anh em nhá anh em lưu ý anh em là khách hàng đi mua hàng thì anh em hãy lựa chọn cho mình một cái cơ sở thật là uy tín là chất lượng hiệu quả cao để anh em lựa chọn cho mình một cái sản phẩm tốt để anh em có thể uh, chơi vào chơi những cái chiến trường lớn hay chiến trường nhỏ anh em đều có thể chiến thắng em nhá đấy tránh cái trường hợp mà anh em cầm tiền đi đấy, vì, vì trên thị trường giờ có rất nhiều hàng giả hàng nhái em nhá anh em lưu ý cho mình một điều ờ, tránh anh em đi mất tiền oan thứ hai nữa là anh em vào cái chỗ cửa hàng nó nhỏ anh em mua hàng rất là đắt em nhá thì đối với cơ sở nhà mình làm ăn rất là lâu năm rồi đấy, cơ sở nhà mình là cơ sở lớn nhất ở miền bắc anh em ạ đấy nhà mình phân phối tất cho ba miền bắc trung nam đó anh em ạ anh em nào đã đến cửa hàng nhà mình rồi thì anh em đều có thể biết đấy cái kho hàng nhà mình rất là lớn đấy và thứ hai nữa là khi nếu anh em nào chưa đến cửa hàng nhà mình thì anh em hãy bỏ ra ừ. chút ít thời gian đấy đến cửa hàng nhà mình tham khảo sản phẩm đấy để anh em xem rằng đấy cái kho đồ cái kho hàng nhà mình như nào thì đây trên đây mình trưng bày ạ vì không gian rất là chật hẹp thì mình sẽ không trưng bày hết được cho anh em thì mình sẽ trưng bày một số cái sản phẩm thôi để cho anh em tham khảo để cho để hôm nay mình sẽ test cho anh em đấy với cái độ chính xác của chiếc máy đánh bài CVK đấy nó như thế nào anh em nhá đấy khi đến với cửa hàng nhà mình thì khi anh em đi mua hàng nha anh em nhá thì nhà mình sẽ có một phiếu bảo hành đấy viết cho anh em đấy với dòng máy đánh bài thì nhà mình sẽ bảo hành cho anh em một năm anh em ạ rất là ok là anh em lưu ý cho mình một điều anh em đi mua hàng anh em phải lựa chọn cho mình một cái cơ sở thật là uy tín anh em nhá đấy đối với cơ sở nhà mình ạ chất lượng uy tín quý hơn vàng vẫn là tiêu chí hàng đầu anh em đấy địa chỉ nhà mình số 2 ngõ Simcoe từ Liêm Hà Nội rất là ok địa chỉ rất là rõ ràng anh em đi mua hàng vào những cái địa chỉ không rõ ràng là anh em hay bị lừa nha anh em nhá anh em lưu ý cho mình một điều là như vậy đó thì với phiếu bảo hành này anh em đi mua hàng nhà mình sẽ viết phiếu bảo hành cho anh em đấy bất kỳ sản phẩm nào khi anh em bước chân đến và nhấc cái sản phẩm về là anh em phải có phiếu bảo hành rồi đấy tùy thuộc với cái dòng đấy, sản phẩm anh em mua bảo hành một năm hai năm đều có hết anh em nha tùy thuộc vào cái sản phẩm anh em mua đấy, rất là ok cho anh em đến cửa hàng nhà mình đấy nhà mình rất là hạnh đấy, để được phục vụ là anh em đến cửa nhà mình ạ thử đồ thoải mái anh em nhé bất kể sản phẩm nào anh em có thể thử đồ thoải mái ok sản phẩm nào anh em có thể cầm về đấy, đi chơi thoải mái nha đấy thứ hai nữa là sản phẩm nếu mà có lỗi phần mềm hay phần cứng hay là lỗi hỏng hóc gì anh em cứ trực tiếp trở lại với cơ sở nhà mình nhà mình sẽ đổi trả cho anh em trong vòng đấy đổi trả cho anh em như cái đúng với cái phiếu bảo hành đó anh em mua hàng của mình rất là ok nha Đấy, thì ngay bây giờ mình sẽ test thử cho anh em đó chính là con một đầu tiên đó chính là con à, chiếc máy đánh bài CVK 680 anh em này Đấy, bình thường anh em nhìn qua thì không bao giờ họ biết được đây chính là một con chiếc máy đánh bài rất là ok Đấy, giao diện à, rất là giống với con iPhone bình thường anh em nhá Đấy, thì chức năng của chiếc máy này máy đánh bài nào cũng vậy nó hỗ trợ cho anh em chơi Đấy, trong cái bộ môn chơi bài lá tất cả các bộ môn chơi bài lá anh em nha 52 bộ môn chơi bài lá ví dụ anh em ngoài bắc liêng sâm phỏng ba cây tá là ấy anh trong nào anh em nào trong sài gòn ấy xì ngầu xì rách ấy binh sập sám binh ấn độ ngầu hoặc poker nó đã hỗ trợ tất cả người em chơi anh em chỉ cần việc chọn mã chơi thôi là anh em có thể chiến thắng rồi anh em nhá đấy Đấy, thì đi chơi với dòng à, máy đánh bài thì anh em bắt buộc phải có cho mình đó chính là những cái bộ bài mà nhà mình đã xử lý qua công nghệ rồi anh em nhá thì bài à, hoàn toàn là bài bình thường anh em nhá nhưng à, nhà mình đã xử lý qua công nghệ rồi anh em nào địa phương nào chơi mẫu bài như nào cứ alo trực tiếp cho mình đấy, nhà mình sẽ làm đúng y hệt 100% trăm như như anh em mua ở cửa hàng tạp hóa hay đại lý anh em nha thì thứ hai nữa đấy khi đi chơi thì anh em bắt buộc phải có một cái chiếc tai nghe đấy thì khi anh em mua máy đánh bài thì nhà mình sẽ tặng cho anh em đó chính là một cây bài và một chiếc tai nghe anh em nha đó thì đây chính là một chiếc tai nghe ở à, CVK anh em nhá rất là siêu nhỏ anh em này mọi thông tin gì sẽ báo qua chiếc tai nghe này để cho em nghe anh em nhá Đấy, chỉ có một mình anh em nghe tiếng thôi nhá anh em cứ yên tâm Đấy, anh em chơi đồ biệt thì ờ, mình sẽ bịp với người ta không bao giờ họ phát hiện được anh em nhá rất là ok đấy thì với chiếc máy đánh bài này bây giờ mình ờ, vào cái ờ, mật khẩu của chiếc máy đánh bài đấy bất kỳ chiếc máy đánh bài nào cũng vậy anh em phải vào một cái mật khẩu anh nha thì anh em đến cửa hàng nhà mình mua hàng thì nhà mình sẽ cài đặt mật khẩu riêng tư cho anh em đấy, rất là ok không bao giờ bị phát hiện đấy vào trong này lại có một cái mật khẩu nữa này đó anh em thấy chưa nó sẽ giao diện của trò chơi này rất nhiều môn trò chơi anh em chỉ cần việc chọn mã thôi là anh em có thể chiến thắng rồi đấy bây giờ mình sẽ test thử cho anh em một vài số uh, môn chơi mà anh em hay chơi ví dụ anh em nào miền Bắc hay chơi bộ môn chơi liêng này đấy bây giờ mình sẽ test thử cho anh em đó chính là cái bộ môn chơi liêng đầu tiên để cho anh em thấy cái độ chính xác tuyệt đối của chiếc máy đánh bài CVK như nào anh em nha đây thì trước tiên mình sẽ bóc cái bộ bài này ra đấy test luôn cái bộ bài công nghệ này Đấy, để cho anh em à, xem rằng cái bộ bài này để anh em có thể nào ai có thể phát hiện ra đây chính là một chiếc ừ, bộ bài đã xử lý qua công nghệ rồi Đấy, rất bình thường Đấy, anh em ạ à, vẫn có phong tem đàng hoàng này nhá con dốc cơ này Đấy, vẫn sắp xếp này vẫn sắp xếp y hệt như bài bình thường này nhá Đấy, vì những cái bộ bài nó đã xử lý qua công nghệ rồi Đấy, không một cái, ờ, cái chút nghi ngờ gì hết anh em có thể bóc ra xé ra thì không bao giờ có thể biết này em nhá rất là ok Đấy mình sẽ tạo này tạo bây giờ nhìn nha đây thì bây giờ mình à, sẽ chọn cái chế độ à, chơi Đấy. ví dụ mình à, bốc cái hoặc là mình cầm trương mình chia anh hay là mình bốc thì anh em luôn luôn là người chiến thắng em nhá anh em cứ làm theo máy thôi là anh em có thể chiến thắng rồi đây mình chọn chế độ là bốn người chơi em nhá đây mình chọn chế độ bốn người chơi này bây giờ mình bắt đầu ừ, chia này thì mình đang đặt cái chế độ lo ngoài nha anh nhá khi anh em đi chơi là anh em phải đeo một chiếc tai nghe anh em ạ đấy thì mình đang đã test cho anh em là mình sẽ bật chế độ lo ngoài để cho anh em trải nghiệm cùng mình rồi thì đi chơi anh em bắt buộc phải đặt chiếc máy đánh bài CDK ở trước mặt mình anh em nhá đấy đó là điều đương nhiên rồi đấy để cho nó để cho nó quét cái bộ mã của vạch của bộ bài anh em nhá rất ok này đó, anh em thấy chưa rất nhanh với những cái dòng máy đánh bài CVK mình khẳng định luôn là nó báo chuẩn 100 trăm đặt xuống nó báo luôn rồi anh em ạ đó anh em ạ đấy và thứ hai nữa là cái không gian của nó quét cực rộng anh em nhá rồi đó, anh em đặt bài lên trên máy đều báo anh em nhá đặt mu xuống dưới này đó đặt thêm xuống dưới nữa này đó anh em nhá hoặc là mình à, sẽ đặt thêm cao hơn một chút đấy ví dụ như cái hộp này rồi ví dụ như hộp này mình sẽ đặt cao hơn một chút này đó là tính năng ưu điểm của chiếc máy đánh bài CVK đời mới nhất nói công nghệ cực cao này đó nó báo rất là xa này mà đấy đó, này chưa cao như này cao khoảng 5 phân nó vẫn báo cho anh em đấy, rất là ok rồi đấy, anh em đặt ngang hay đặt dọc mé đều báo đó đặt ngang hoặc à. anh em có thể cầm trên tay đó, à, anh em cầm trên tay này nó vẫn báo này đó anh em thấy chưa đó như máy báo ba à, máy báo ba anh em chỉ cần việc cháo đi ba cây máy báo bao nhiêu anh em cháo đi bấy nhiêu là bài anh em luôn là bài lớn điểm nhất anh em nhá ba cây này đấy mình chia cho bốn nhà thì bài mình là bài luôn luôn là bài lớn điểm nhất đấy, đấy anh em thấy chưa không bao giờ sai bài nhà mình tám nước anh em nhá Đấy, không một bài nào nào qua được bài điểm nhà mình đấy bạch nước à nhà này bạch nước à nhà này không có điểm rồi đấy thì anh em đang chơi đấy, ví dụ con à, con bạc nó nhảy vào nó chơi anh em à, làm sao để tăng số lượng người chơi lên thì rất đơn giản thôi anh em chỉ cần bấm nút tăng âm lượng là tăng số người chơi giảm nút âm lượng là giảm số người chơi đi anh em nhá thì bây giờ mình sẽ tăng âm lượng lên này đây, cái nút tăng âm lượng nó là cái nút âm thanh của cái chiếc máy đánh bài à, chiếc máy iphone anh em nhá đây đấy thì vẫn sử dụng chiếc máy iPhone nó rất là đa năng anh em nhá anh em đi chơi vẫn có thể nghe gọi nhắn tin bình thường Đấy, với chiếc máy này đây thì máy báo hai cháo đến hai cây một hai anh em này Đấy. chia cho 5 nhà này mình đang tăng chế độ lên là 5 nhà này nha Đấy, mình khẳng định bài nhà mình luôn luôn là bài lớn điểm nhất anh em này rồi chín nước anh em nhá chín nước là lớn nhất rồi không có một bài nhà nào qua để bài nhà mình nhà này 8 nước nhà này 8 nước Đó, nhà này cũng 8 nước này ba nhà 8 nước này một nhà 6 em nhá không bao giờ sai mình test thêm một tiếng nữa tiếng bạc nữa để cho anh em cùng cảm nhận này Đó, rất ok Đấy, báo cực nhanh em vứt bài xuống là báo luôn rồi Đó. Đó thì thấy báo năm cháu đi ăn cơ này một hai ba bốn năm đấy cái thao tác anh em cháu làm sao để cho thật nhanh em nhá anh em nào chưa có thao, thao tác đó, anh em cứ đến trực tiếp vào nhà mình đấy, nhà mình có đội ngũ nhân viên sẽ tư vấn và sẽ dạy cho anh em một cách chia bài cái cách đánh bài đấy cực hay nhá rồi năm nhà mình sẽ chia năm nhà này. 567 này anh em này anh em thấy chưa 567 anh em nhá rất ok đấy rồi với dòng máy đánh bài CVK dòng máy nào cũng vậy dòng máy đánh bài CVK dòng máy đánh chuẩn nhất anh em nhá nó báo tốc độ báo nó cực nhanh anh em chỉ cần đặt bài xuống thôi là nó báo trực tiếp cho anh em rồi đó, anh em có thể cầm trên tay nó sẽ báo trực tiếp cho anh em đó thì đó là mình test cho anh em đó chính là con máy đánh bài CVK 680 và cái tốc độ báo như nào thì với cái thời lượng pin của con à, CVK nó đã tối ưu được lên rồi anh em nha anh em chơi 8 đến 9 tiếng mới hết pin đấy, hết bếp hết pin anh em lại sạc bằng cái sạc iPhone em nhá rất bình thường thôi đấy thì anh em bây giờ mình lại à, tiếp tục lại test cho thử cho anh em đó chính là con uh, chiếc máy đánh bài uh, iPhone uh, XN Max này cũng giao diện cũng rất đẹp anh em nhá đấy không ai có thể phát hiện được ra rồi mình sẽ vào cái mật khẩu này đấy anh <coughs> thấy chưa và đây là có một khảo một khảo tiếp này là phòng trò chơi game này tiếp tục thì mình à, sẽ chọn với bộ môn chơi ba cây đi đây mình à, sẽ chọn những cái chế độ chơi ba cây này Đấy, anh em ví dụ anh em chơi ba cây anh em chỉ việc chọn mã chơi thôi Đấy, là anh em có thể chiến thắng ví dụ anh em làm cái này ờ, anh em có thể à, làm trương Đấy, hay là làm con hoặc là anh em có thể nhà nào bốc cái thì nhà đấy sẽ là lớn điểm nhất em nhá bây giờ mình sẽ chọn chế độ thì à, nhà nào bốc cái thì nhà đấy sẽ lớn điểm nhất này đấy rồi bây giờ mình sẽ test thử anh em nhé Đấy, xem cái tốc độ báo của chiếc à, máy đánh bài iPhone trước mắt như thế nào Đấy, anh em nghe tiếng không ạ nó hơi nhỏ một chút anh em đúng không Đấy, méo bốn rất nhanh nên mình sẽ cho to lên này này. đó cũng rất nhanh em nhá đấy, cái thời lượng nó quét cực rộng camera cực rộng đó máy báo bảy này một hai ba bốn năm sáu bảy này thì à, lật con này lên à xin lỗi anh em mình chưa mình à, chưa giới lọc bài anh em ạ thì xin lỗi anh em đấy. mình bây giờ mình sẽ lọc bài cho anh em để mình à, chia với cái bộ môn chơi ba cây để cho anh em test thử cái độ chính xác của chiếc máy bài như nào đấy một con ờ, những cái dòng máy nó ưu điểm nó khác nhau anh em nhá anh em nào thích cái dòng máy nào thì cứ đến cứ, cứ đến cơ, cơ sở nhà mình đấy, cửa hàng nhà mình đấy, test hàng thoải mái anh em nhá ok sản phẩm nào thì anh em lấy anh em nhá đây rất cao 16 anh em có thể sáo đi đó mèo ba này anh em lập ờ, ba cây hai ví dụ bốn người chơi anh em đang thì đếm từ cái mình anh nhà chia từ nhà số 2 Đấy. bài mình là bài con ba rô mình nhá nước này Đấy. À, nhà là bốc cái nhà là bốc cái thì nhà đấy sẽ là lớn điểm nhất anh em nha đó rất là ok Đấy, thì ờ, với video vừa rồi mình đã giới thiệu đến cho anh em đó chính là con chiếc máy đánh bài CDK 680 này anh em nha Đấy, đối với chiếc máy đánh bài CDK 680 á, cái thời lượng uh, pin của nó cực uh, cực là nhớ ấy, cực lâu anh em nha. Anh em đi chơi rất là thuận tiện trong cái, cái ờ, um, ừ, khu kiểu khu vực như kiểu đồi núi hay là những cái ở trên bãi đồng cát hay là những cái chỗ mà hang sâu hay núi hẹp thì rất ok với thời lượng pin nó hết anh em lại sạc anh em có thể mua thêm một cục sạc dự phòng anh em chơi đấy đấy thì à, nhà mình có rất là nhiều đồ chơi cho anh em lựa chọn ví dụ như là kính áp tròng nhìn xuyên bài đấy, hoặc những con à, dòng máy đời thấp hơn iPhone 6 hoặc iPhone 7 đấy, hoặc là dòng Samsung Oppo nhà mình đều có tất cả nhà nha đấy